Xin chào các bạn, chào mừng à, các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực và cuộc sống của mình Hôm nay mình có sử dụng cái chậu các bạn Cái chậu nhựa này Nó bị vỡ các bạn Nó vỡ đây không sử dụng được Cái chậu nhôm này mình à, chuyển sang dùng cái chậu nhôm này mà nó cũng bị thủng các bạn Lủng mất mấy lỗ đây Đấy, Nói chung là không sử dụng được nữa Nó bị thủng Trong cái thời buổi à, bây giờ đang giãn cách xã hội các bạn Ờ, kinh tế gặp nhiều khó khăn ờ, mình sẽ tái chế hai cái chậu nhựa này để sử dụng mà ờ, các bạn nhé cách làm như nào thì các bạn hãy xem hết video clip của mình cái nhựa chậu nhôm này các bạn à, chậu nhựa này chậu nhựa thì nó cũng rẻ thôi các bạn nó khoảng 30.000 một chiếc thôi nó không mắc lắm nhưng mà chậu nhôm thì nó cũng cũng gọi là đắt Bây giờ mình sẽ tái chế cái chậu này cái chậu này nó bị vỡ ra các bạn vỡ ra như này đó mình sẽ ghim nó lại sau đó mình gắn keo rồi mình sẽ ghim ờ, những đoạn này cho nó cố định lại sau đó gắn keo silicon vào đây keo thì keo dính kết vào với nhau thì nó vừa chống thấm vừa ờ, gắn kết vào nhau mình sẽ sử dụng được cái chậu ờ, nhôm này các bạn thì mình cũng gắn keo vào cho nó coi khỏi dò dỉ nước trong cái thời buổi uh, kinh tế gặp nhiều khó khăn này các bạn thì mình uh, tái sử dụng chiếc chậu uh, hai chiếc chậu này mình sẽ dùng uh, rẻ lau khô cái chiếc chậu này vệ sinh cái chiếc chậu này còn trong và ngoài cho nó sạch sẽ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 mình khoan mấy cái điểm này lại mình ờ, dùng một cái dây thép này mình ờ, buộc vào mấy cái điểm cái nãy mình khoan đấy các bạn để cho nó cố định chắc chắn rồi buộc lại cho nó chắc thật chắc chắn rút lại Rồi ờ, tiếp theo những cái điểm này mình cũng ờ, tương tự mình gia cố tương tự. Đây mình đã buộc vào những cái vết nứt này để cho nó cố định của giữa hai cái vết nứt vết vỡ của cái chậu ờ, nhựa này. Rồi, bước tiếp theo là mình gắn keo vào nha các bạn nhé. Đây là keo silicon. Nó có công dụng là bám dính với nhiều loại vật liệu. Đấy, công dụng bám dính và chống thấm chính vậy là mình sẽ gắn vào cái chậu Đó, mình à, gắn keo vào đây các bạn muốn cho chắc chắn thì mình à, lấy tay mình uh, bôi nó chung là nó không được đẹp mấy nhưng mà có thể à, tái sử dụng được các bạn nhé đó trong này cũng có thể gắn keo vào à, như vậy là ok bây giờ chỉ cần chờ nó khô thôi các bạn chiếc chậu này chờ khô nữa là mình có thể sử dụng được tương tự ghế chậu nhô này bạn nó có những vết thủng đây này đấy đây lâu ngày nó bị mọt cái thủng đấy các bạn rồi bây giờ mình sẽ lấy keo mình à, gắn vô cái chậu này mình lấy keo mình bôi vào những cái vết uh, lủng này trộn nhôm thì nó mắc hơn trầu nhựa các bạn nó bền hơn nhưng mà cái này là lâu ngày rồi nó bị thủng hết mình bỏ đi thì cũng phí bây giờ mình à, tái sử dụng thôi tái sử dụng à, tiết kiệm trong cái à, thời buổi à, kinh tế khó khăn bây giờ đang dịch bệnh là đi làm mọi người đều thất nghiệp, nghỉ làm do giãn cách, gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Hãy mình xem cái chỗ nào trong đó mình gắn vào cho nó khỏi dò gì Rồi như vậy là để khô là có thể sử dụng được bạn. Sau khi mình hàn gắn thì cái keo này nó đã khô rồi một thời gian sau nó sẽ khô và sử dụng bình thường đây khô rồi rồi cho nước vào thôi cho nước vào để sử dụng rồi bây giờ cho vào để giặt đồ và sử dụng cái chậu này thôi các bạn đó các bạn các bạn cái mực nước nó đầy chậu đây và cái vết ờ, vết nứt này nó không còn bị dò dỉ nước nữa sử dụng rất ok rồi tiếp theo mình à, test cái chậu nhôm này các bạn Trụ nhôm này thì mình cũng ờ, gắn keo vào những cái lỗ lủng của nó rồi Đây, chỗ này không còn ờ, rỉ nước nữa các bạn nhé Đấy, mình đã xoay chậu này cho các bạn xem Đấy, không ờ, có chỗ nào bị rò rỉ nữa Đấy. Bên này Đấy, chậu nước vẫn đang đầy à, như các bạn à, nhìn thấy từ đầu hai chiếc chậu này nó bị thủng và mình à, ừ, không sử dụng được mình mới đầu mình cảm thấy nó nản mình bỏ đi rồi à, chiếc chậu nhựa này rồi nhưng mà <clears throat> sau đó cái chậu nhôm này nó cũng bị thủng các bạn thì mình nghĩ rằng cách là mình sẽ hàn gắn những cái vết thủng đó để mình tái chế sử dụng à, hai chiếc chậu này để giặt quần áo và à, đựng à, những cái đồ cần thiết rửa rau hoặc là những cái lương thực thực phẩm mình chậu đựng nước chẳng hạn nó cũng <clears throat> cũng à, còn có rất nhiều các cái lợi ích Đấy, sau khi mình tái chế Đấy, à, mình nghĩ là mình à, sẽ dùng sử dụng được một thời gian nữa trong cái thời buổi giãn cách này các bạn kinh tế gặp nhiều khó khăn thì mình tận dụng mình sử dụng hai chiếc chậu bị thủng bị hư này mình tái chế sử dụng thì nó sẽ tiết kiệm và mình không phải mua cái mới đặc biệt là trong cái thời buổi khó khăn vì kinh tế, giãn cách xã hội. Tôi có lẽ video này mình làm đây dừng lại nha các bạn nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo kênh của mình. Các bạn à, xem video nếu thấy hay thì hãy like, chia sẻ. Các bạn chưa đăng ký kênh, vui lòng đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi nhiều video khác trên kênh của mình. Ok, xin chào các bạn.